và sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này để cho các bác được hiểu hơn về cái cách sử dụng của nó. Đây, đây là là cái nắp có một xị mà bên em đã làm nhìn bằng mắt thường nhé các bác nhá Và khi mua hàng bên em thì sẽ có mua cái nắp nhìn bằng mắt thường này thì sẽ có một cặp. Đó là một cái nhìn ngày, một cái chơi ban đêm. Chén hột hoàn toàn là chén hột trợ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 và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép sẽ được test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này. Đây, đây là cái nắp ban đêm còn đây là cái nắp ban ngày. Bây giờ em sẽ thử cái nắp ban ngày nha các bác nhé. Ở bên trong này có mặt lục, mặt nhị và mặt nhất, tức là gì chín nước. chín nước thì mình đánh xỉu rồi, đúng không ạ? này nhất nhị lục đúng không ạ chín nước ôi đây bão lục này các bác này bão lục này thì tất nhiên là mình đánh tài rồi đúng không ạ này bão lục có mặt 5 mặt 2 và mặt 3 này 3 2 5 325 ở đây là gì ạ 325 ở đây là xỉu rồi đúng không ạ rồi 325 xỉu chính xác chưa ạ Ôi, lại báo 2 này các bác này báo 2 thì mình đánh xỉu rồi đây báo 2 xỉu đúng không ạ có mặt tứ mặt lục và mặt nhất mặt tứ mặt lục và mặt nhất thì mình lại đánh xỉu đúng không các bác à đâu mình lại đánh tài đúng không ạ này tứ lục nhất đúng chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài chén để cho bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này cùng với em và bác nào mà muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây Ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp. Các bác khi xem kênh nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em.